Ông Võ Chí Công 80 tuổi được bầu làm chủ tịch nước vào năm 92. Ông Trường Chinh thôi làm tổng bí thư năm 86 khi ông 80 tuổi nhường chức cho ông Nguyễn Văn Linh 72 tuổi làm tổng bí thư. Ông Võ Văn Kiệt về hưu năm 97 lúc 75 tuổi. Ông Phạm Văn Đồng về hưu năm 81 tuổi. Ông Lê Duẩn làm tổng bí thư đến chết khi đó ông 81 tuổi. Như vậy, các lãnh đạo cao cấp Việt Nam chưa ông nào làm đến 82 tuổi, Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, đến nay ông đã gần 80 tuổi. Nếu ông ngồi hết nhiệm kỳ này, ông sẽ về hưu ở tuổi 83. Ông giữ kỷ lục về tuổi tác trong lịch sử các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên thì việc nhắc lại tuổi tác này để nhắc lại thời kỳ năm 80-90, khi mà lứa tuổi 70-80 là lớp lãnh đạo, thì có một người 70 tuổi đã phải chấm dứt sự nghiệp đang thành công của mình đó là nhà ngoại giao lỗi lạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Hình ảnh ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch buộc phải về hưu năm 91 vì tư tưởng ngoại giao tiến bộ mà các đồng chí bảo thủ của ông không hiểu được. Vào những năm Việt Nam chống cuộc xâm lược của Trung Quốc, ông Thạch trong chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và trưởng đoàn Việt Nam tại Liên hợp Quốc. Ông đã liên tục đi lại các nước các diễn đàn ngoại giao để tố cáo hành vi xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam. Ông đã giành được nhiều sự ủng hộ của các nước để họ lên án hành động xâm lược của Trung Quốc. Tháng 9 năm 1990, ông Thạch tiếp xúc đàm phán với Hoa Kỳ về việc bình thường hóa quan hệ hai nước. Trước đó 15 ngày, các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng cũng ký thỏa thuận quan hệ Việt-Trung giữa hai đảng và bình thường hóa quan hệ hai nước. Ngay sau đó ít tháng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã loại ông Thạch ra khỏi Bộ Chính trị cho về hưu. Quan hệ Việt-Mỹ phải 5 năm sau mới bình thường hóa lại được. Quan hệ Việt-Trung được bình thường hóa chỉ trong một lần gặp giữa các lãnh đạo cao cấp, thỏa thuận mất 2 ngày. Còn quan hệ Việt-Mỹ phải đến gần cả chục lần và mất đến tận 5 năm mới thỏa thuận xong. Cuộc đời của nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, không để lại tai tiếng gì ngay cả khi ông phụ trách công tác ngoại giao chống Mỹ. Trái lại, phóng viên quốc tế còn đánh giá ông là người có những tư tưởng tiến bộ đi trước thời đại. Ông sinh ra ở miền Bắc, thời thanh niên tham gia cách mạng chống Pháp và bị bắt đi tù tại Sơn La. Năm 1945, ông ra tù và làm bí thư cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến năm 1954, chuyển sang ngành ngoại giao không biết ông học tiếng Anh từ lúc nào nhưng ông có thể trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế bằng tiếng Anh khá thành thạo. Cho thấy ông thực sự là người có tâm huyết và trách nhiệm với công việc mình phụ trách. Con trai ông Thạch là Phạm Bình Minh, được đào tạo về ngành ngoại giao bài bản hơn ông rất nhiều. Ông Minh học Đại học quan hệ quốc tế, học luật quốc tế, thuộc lớp sinh viên đầu tiên nhận học bổng Fulbright, Mỹ. Trong suốt quá trình làm việc dài đến 40 năm, ông cũng như cha mình không để lại điều tiếng gì xấu trong dư luận. Người ta nhận định ông là người có trình độ, học thức và trong sạch. Hình ảnh ông Phạm Bình Minh Cuối năm 2022, ông xin từ chức Phó Thủ tướng Thường trực, Ủy viên Bộ Chính trị cùng ngày với Phó Thủ tướng Ủy viên Trung ương Đảng Vũ Đức Đam. Lý do từ chức vì những tiêu cực xảy ra trong vụ chuyến bay giải cứu mà các cấp dưới quyền của ông đã nhận hối lộ. Nhiều người bàng hoàng cho rằng Ông Minh khó có thể là người tham lam đến mức ăn tiền từ những cuộc giải cứu. Có lẽ ông quá chuyên về công việc chuyên môn để cho trợ lý hay cấp dưới của mình làm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Dũng, người đang bị công an bắt và giam cầm đã khai rằng khi vợ ông Minh chữa bệnh ung thư tại Nhật, ông Tô Dũng đã bay sang và biếu tiền cho bà chữa bệnh. Nguồn tin không nói là bao nhiêu tiền nhưng ước đoán khoảng 1 đến 200 ngàn USD. Đây là lý do ông phải từ chức. Thế nhưng Phía công an lại đang muốn cáo buộc ông rằng ông có biết đến vụ việc, nghĩa là ông đồng ý để vợ ông nhận tiền. Hồng đưa ông ra tòa cùng với Vũ Đức Đam. Trợ lý của ông Đam là ông Nguyễn Văn Trịnh đã khai với cơ quan công an rằng ông Trịnh có đưa tiền cho ông Đam. Ông Trịnh bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ để giúp đỡ Việt Á. Ông Đam và ông Minh bị bãi chức cùng ngày nhưng đánh giá của dư luận về hai ông khác nhau. Ông Minh nhận được sự ái ngại khá nhiều còn ông Đam bởi những phát ngôn đau to búa lớn nên chẳng mấy ai cảm thông khi ông bị bãi chức vụ. Làm việc với cơ quan công an, ông Đam khẳng định mình không hề nhận tiền từ ông Trịnh. Hai ông Minh và Đam đều giỏi ngoại ngữ, các ông có thể nói chuyện trực tiếp với quan khách nước ngoài bằng tiếng Anh. Về đường hướng ngoại giao, cả hai ông đều cởi mở với phương Tây. Ông Minh đã từng ước mơ học Đại học Bách Khoa, nhưng cha của ông đã bày tỏ tha thiết mong ông nói nghiệp ngoại giao vì muốn thực hiện mong ước của cha nên ông đã thi vào ngành ngoại giao. Và rồi cũng như cha ông có cuộc đời và sự nghiệp phải nói không điều tiếng gì. Đến lúc cuối cùng mỗi người đều bị loại bỏ khỏi chính trường vì những lý do khác nhau. Các con trai của ông Minh cũng đang theo ngành của ông cha, học quan hệ quốc tế, luật quốc tế. Chẳng biết ông Minh giờ còn tha thiết cho con mình theo ngành ông cha trong chế độ này nữa không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin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 là chủ tịch Xuân Cầu Holdings vào những năm 199X và 200X. Ông Tô Dũng là nhà nhập khẩu xe máy Piaggio ở Việt Nam. Quãng thời gian này cũng là quãng thời gian ông Tô Lâm đang đảm nhiệm việc phòng chống các đối tượng tổ chức phản động ở châu Âu. Thành công kinh doanh của ông Tô Dũng song song với thành công của ông Tô Lâm trong việc triệt phá vô hiệu hóa các tổ chức phản động người Việt tại châu Âu. Điều này còn theo hai ông Tô Lâm và Tô Dũng thêm nhiều năm nữa. Ông Tô Dũng mở mang kinh doanh bao nhiêu thì ông Tô Lâm bắt bớ tiêu diệt bọn phản động bấy nhiêu. Khi ông Tô Dũng tăng tiền đầu tư qua từng thương vụ thì những án tù của người bất đồng chính kiến do ông Tô Lâm bắt cũng tăng theo. Hình ảnh ông Tô Dũng Ông Tô Dũng là em ruột của ông Tô Lâm. Ông Dũng có mối thù với Bộ Giao thông Vận tải thời mà ông Đinh La Thăng làm bộ trưởng bộ này. Lúc đó Xuân Cầu chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhận được dự án xây hầm bộ Phước Tượng Phú Gia Huế trên quốc lộ 1A, dự án trị giá 1.300 tỷ, thời điểm năm 2010-2011. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng đã chỉ định Cục trưởng Cục Giao thông Đường Bộ ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Cầu thực hiện dự án. Thế nhưng khi ông Thăng về làm Bộ trưởng Bộ Giao thông, ông cũng là đại biểu Thanh Hóa. Ông Thăng thay luôn Tổng cục trưởng đường bộ bằng ông Lê Đình Thọ, đang là Phó Chủ tịch Thanh Hóa. Ông Thọ hủy luôn dự án hầm bộ phước tượng của công ty Xuân Cầu. Ông Tô Dũng đã đâm đơn kiện ông Lê Đình Thọ ra tòa án. Vụ kiện này kéo dài nhiều năm, có lúc tưởng xử nhưng lại hoãn vì lý do ức ơ là một thẩm phán bị ốm. Thông tin cuối cùng về vụ kiện này là năm 2016 vẫn chưa đâu vào đâu. Đến năm 2017, ông Thăng bị kỷ luật rồi đi tù. Nguyên nhân từ nguồn tin mật cho biết, trong báo cáo của công an có nói rằng mỗi lần ông Trần Đại Quang trực ở Sài Gòn, đều ngồi nhậu cùng ông Thăng và cả hai ông có phát ngôn không hay về Tổng Bí Thư Trọng. Thậm chí báo cáo còn cho biết ông Quang muốn làm Tổng Bí Thư, còn ông Thăng muốn làm Thủ tướng. Còn nguyên nhân công bố công khai trên báo chí thì ai cũng biết, đó là do sai phạm của ông Thăng khi làm ở tập đoàn dầu khí. Đến nay, ông Lê Đình Thọ đang làm Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Thọ là người quản lý chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thời ông Đặng Việt Hà làm Cục trưởng. Mới đây, ông Đặng Việt Hà đã bị khởi tố bắt giam vì những tiêu cực ở cục này. Hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục Đăng kiểm diễn ra ngày 30 tháng 12 năm 2021. Ông Lê Đình Thọ dự và chỉ đạo hội nghị. Ông phát biểu ghi nhận thành công của Cục Đăng Kiểm năm 2021 và căn dặn Cục Đăng Kiểm phải làm gì vào năm 2022. Các trung tâm đăng kiểm đã thích ứng kịp thời với diễn biến dịch để phục vụ vận tải theo đúng quan điểm chỉ đạo của chính phủ, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi kinh tế. Ngành đăng kiểm thấu hiểu, chia sẻ và đề xuất tham mưu các cơ chế chính sách theo định hướng của chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Thứ trưởng Lê Đình Thọ ghi nhận, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh đất nước đang trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19, ngành đăng kiểm cần quán triệt và tiếp tục tinh thần phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân. Những hành động nhiệt tình chu đáo, trách nhiệm trong tháo gỡ khó khăn sẽ được người dân, doanh nghiệp ủng hộ. Trong năm 2022, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam phát huy tốt hơn thế mạnh hiện đang có, ứng dụng công nghệ và quản lý, tiếp tục đổi mới sáng tạo trong xây dựng chính phủ điện tử đăng kiểm Việt Nam là một trong các đơn vị dẫn đầu ngành giao thông vận tải về ứng dụng công nghệ. Hình ảnh ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan tham mưu, ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã giúp Cục Đăng kiểm Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Năm 2022, tập thể lãnh đạo Cục và toàn bộ công chức viên chức đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp tục đồng hành hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà khẳng định Trở triều thầy, những lời cam kết tốt đẹp của cấp dưới Đặng Việt Hà với cấp trên Lê Đình Thọ chẳng biết thế nào mà giờ Đặng Việt Hà bị công an bỏ tù vì tội ăn hối lộ. Còn cấp trên Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã nhiều tháng nay, từ khi vụ đăng kiểm tràn ngập trên các mặt báo, ông ta ít xuất hiện. Vito Colowan khi nhường lại quyền kiểm soát thế giới ngầm cho con trai, ông có nói một câu về mối thù khi dịch sang tiếng Việt nhiều người dịch khác nhau, nhưng có lẽ bản dịch của Ngọc Thứ Lan mượt mà nhất. Câu ấy là nếu cần phải trả thù thì càng để lâu càng tốt. Ông Tô Quyền sau năm 1975 từ Tây Ninh trở về Bắc. Ông làm giám đốc công an Hải Hưng, nhưng ông vẫn nhớ đến những kẻ thù mà ông đã chiến đấu với chúng thời ông ở Tây Ninh.